Xin chào bà con, chào tất cả anh em Hôm nay tôi ờ, muốn gửi đến bà con một cái ờ, bộ hột tài xỉu khi lắc rất là hiệu quả Thứ nhất, hột này thì chống âm 100% Thứ hai nữa là khi sử dụng cái bộ hột này Nếu như chúng ta muốn lắc kéo cầu cũng được hoặc là lắc cho chén qua lại cũng được Nó rất là đơn giản Cùng một cách lắc, cùng một uh, kiểu lắc chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển hột đi theo ý muốn của mình và đây nó chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc đang à, rất là hot trên thị trường trong thời gian vừa qua và bà con cũng như là anh em nào muốn tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu tam sắc lắc theo ý muốn này thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là bà con và anh em có thể là kết bạn Zalo với tôi qua số này tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn thêm cho bà con cũng như là tất cả anh em trước tiên tôi sẽ lắc thử cho bà con xem vài chén và sau đó thì tôi sẽ kiểm tra hột nắp chén dĩa sau để tránh làm mất thời gian của tất cả bà con cũng như là anh em khi sử dụng cái bộ hột này chúng ta chỉ cần lắc bình thường lắc đều tay thì hột nó đi rất là đều hoàn toàn không bị lủi hột không bị đâm hột còn một điều nữa nếu như chúng ta muốn lắc giữ uh, hột kéo cầu tài cầu xỉu từ 5 cho đến 7 chén vẫn có thể lắc được bây giờ tôi sẽ thử cho bà con cũng như tất cả anh em xem nó đang là bão tam tôi sẽ lắc bình thường khi lắc bình thường hột nó đi rất là đều bà con nhé đó chén trước là bão tam bây giờ qua tài 256 bây giờ lại xuống xỉu 135 xỉu số 9 bây giờ nó lại qua tài 664 tài số 16 bây giờ lại xuống xỉu số 10 bây giờ qua tài 156 tài số 12 bây giờ số xỉu 134 xỉu số 8 này. rồi lại qua tài 644 bây giờ nó bị à, phản một chén nó dừng một chén tài giờ lại tiếp tục xuống xỉu 125 xỉu số 8 đó là khi chúng ta lắc bình thường lắc nhẹ lắc đều tay thì hột nó đi rất là đều còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bà con cũng như là tất cả anh em chúng ta cái cách lắc để giữ hột giữ tài giữ xỉu bây giờ nó đang là xỉu số 8 này 125 tôi sẽ lắc giữ xỉu cho bà con xem bây giờ là xỉu 234 xỉu số 9 136 xỉu số 10 này. 123 xỉu số 6 235 xỉu số 10 bão tam nó tiếp tục lên chấn bão nữa bão tam bây giờ 126 xỉu số 9 này bây giờ nó qua tài rồi khi lắc thì tất nhiên có những trường hợp nó bị phản nhưng mà tỷ lệ phản của nó không nhiều ví dụ như là bây giờ chén này đang là tài tôi muốn lắc giữ tài có thể là nó bị ờ, phản qua xỉu nhưng nó chỉ phản một chén thôi chén sau nó chắc chắn nó sẽ về xỉu bây giờ tôi sẽ thử qua cho bà con cũng như là tất cả anh em chúng ta coi luôn đó, tôi nghĩ là nó phản một chén nhưng mà tiếp tục nó vẫn là tài 661 tài số 13 552 tài số 12 236 tài số 11 556 tài số 16 356 tiếp tục vẫn là tài 146 tài số 11 ờ, vẫn tiếp tục là tài số 11 ờ, bà con nhé và bây giờ nó phản số 10 khi lắc thì tỷ lệ hột nó đi rất là đều hoàn toàn không bị đâm hột lủi hột nên bà con với tất cả anh em cứ hoàn toàn yên tâm ngoài cái à, bộ hột tài xỉu tam sắc lắc theo ý muốn này thì chúng tôi còn rất nhiều những cái bộ hột khác như hột mắt hí còn gọi là hột mắt lé này xong rồi hột uh, trong này hột đục tất cả các loại hột đều có và những cái bộ hột công chuyện ví dụ như là hột báo dung này bốn mặt này và nắp âm dương tất cả những cái đồ chơi tài xỉu công chuyện đều có hết hoặc là đồ chơi không tăng thì có đều có để phục vụ cho tất cả bà con cũng như là anh em hay đi lắc tài xỉu chơi tài xỉu bịp cũng nói như đầu clip bây giờ tôi sẽ thử qua nắp chén dĩa cho bà con xem đây là cục hít này nắp hột hoàn toàn không dính không hít gì cả đây chỉ là cái nắp đóng cuộn hoàn toàn bình thường đó cam kết với tất cả bà con cũng như là anh em những cái bộ hột nắp chén dĩa này đều là hoàn toàn không tang 100% không hoàn có đồ công chuyện ở trong đó bây giờ tôi sẽ thử qua dọi đèn cho bà con cũng như là anh em xem đây hột thì rất là trong bà con nhé hoàn toàn không có gì cả đó bao với bà con hột trong đẹp sáng dĩa cũng thế đó nắp thì đây nó chỉ là cái nắp cống cuộn hoàn toàn bình thường được chúng tôi uh, dán thêm một cái lớp băng keo vào còn đây hột này tất cả cạnh góc đều đã được thối bò hết tất cả cạnh góc rồi rất là đẹp bà con cũng như là anh em nào có đam mê về tài xỉu và muốn sở hữu cho mình những cái bộ ờ, đồ chơi không tang hoặc là những đồ chơi công chuyện thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 414444 tôi sẽ tư vấn thêm cho tất cả bà con cũng như là anh em một lần nữa xin cảm ơn tất cả bà con cũng như là anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả bà con